ẩm. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn có muốn con mình phát triển một cách toàn diện không? Trí não phát triển hơn. Sức đề kháng mạnh hơn. Và sự tiêu hóa dễ dàng hơn. Còn bạn sẽ có tất cả với sự trợ giúp của công thức Triple Care Với công thức Triple Care tiên tiến nhất từ cô gái Hà Lan 123 Và sự chăm sóc của mẹ Bé sẽ có tất cả để phát triển toàn là chăm sóc toàn diện cho đứa con yêu của bạn